Anh tệ bạc lắm em ơi Anh là thằng bé ham chơi Chưa từng lắng lo đời em Cho nhiều đêm em buồn em khóc Nhưng mà đừng khóc em ơi Em cười đẹp lắm em ơi Bao người thầm nhớ thương em Anh thì không không được như thế Anh tệ bạc lắm em ơi Anh là một giấc mơ trôi Sau này sẽ sớm nhanh thôi Anh người yêu em cần sẽ đến Lo được hạnh phúc cho em Bên cạnh và chở che em Cho dù đời lắm bon chen Nhưng lần ta cho anh được xin lỗi khi đã không như là em mong anh hay làm em khóc hay mắng em khi lòng không vui có khi anh còn trẻ con chẳng quan tâm gì đến em để giờ này hai đứa chia phôi em phải thật hơn không ai đó thương em nhiều hơn anh luôn luôn là tia nắng trong sớm mai cho trời thêm xanh nắng mưa hay là gió to đón đưa em về sớm hơn và nụ cười luôn ở trên môi nhớ anh được xin lỗi khi đã không như là em mong Anh hay làm em khóc hay mắng em khi lòng không vui Có khi anh còn trẻ con chẳng quan tâm gì đến em Để giờ này hai đứa chưa phôi Em phải thật mình khuyên ai đó thương em nhiều hơn anh Luôn luôn là tia nắng trong sớm mai cho trời thêm xanh Nắng mưa hay là gió to đón đưa em về sớm hơn Và nụ cười luôn ở trên môi bên cạnh và cho che em cho dù đời lắm bon chen nhưng người ta